Lời nói đầu tiên xin cho Nguyên gửi đến lời chào toàn thể tất cả các anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha đó. Hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu cho anh em biết về chiếc máy đánh bài đó chiếc máy đánh bài không tan tích không tan tích nha anh em đó anh em mình đi chơi á là sử dụng bài của người ta nè đó. tất cả đồ đạc là của người ta hết anh em mình đó chỉ cần một chiếc điện thoại thôi đó, một chiếc điện thoại thôi đó như ngày xưa á, mình là mình không có để cho những anh em nào biết nhưng hôm nay là đặc biệt hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em biết về cái chiếc điện thoại này là nó như thế nào để anh em mình còn chơi nha rồi khi anh em mình đi chơi là sẽ dùng cho mình là hai chiếc điện thoại chỉ cần hai chiếc điện thoại thôi một chiếc là cột theo bên mình còn một chiếc là để cho một người ở nhà của mình đó một chiếc là để cho một người ở nhà của mình đó đây mình sẽ làm trực tiếp cho anh em xem đây nha rồi, mình chỉ cần một chiếc điện thoại như thế này thôi rồi ok chưa nè anh em thấy không rồi khi mà anh em đi chơi đúng không khi anh em mình đi chơi sẽ gặp ví dụ như những cây bài xì dách xì tố đó chủ yếu là hai cái loại này nè đó ok chưa bây giờ mình sẽ mở trực tiếp cho anh em xem luôn không có che đậy hay là giấu giếm gì hết cho nó đỡ mệt được chưa đó, để cho anh em mình cũng biết cho nó rõ hơn nha rồi anh em mình nhìn trên máy chắc cũng đã thấy con gì dưới rồi đúng không bây giờ này mình sao con này là con 10 bít này anh em được chưa rồi bây giờ là mình sóc lên để cho anh em rồi, rồi. đó đây mình để lại trên bộ bài đây được chưa đó, mình kéo máy qua đây tí cái này á, anh em mình đánh trong vòng cỡ tầm mét rưỡi đổ lại nha anh em đó mét rưỡi đổ lại đó nó còn có cái chức năng mà từ xa mình phóng lên được nữa nha anh em cái đó thì để mình chỉ sau khi chỉ cho những anh em nào mua hàng đó đó mình sẽ chỉ trực tiếp về cách anh em mình phóng ra luôn ok chưa rồi con này á là con già anh em thấy không đó thấy nguyên già đúng không mình rút cho anh em xem nè đó anh em ở trên đó coi màn hình để anh em cứ coi cho kỹ nha đó rồi tới con 6 rô đó anh em còn 6 rô đó, khi anh em mình chơi uh, xì tố đi đó tới phe tới lượt mình rút đẹp đó rồi bắt đầu anh em thấy cái gì chưa đó con xì bích ừ. đánh xì ách cũng ngon đúng không anh em đó. rút vài cây là ok đó. Rồi, anh em thấy được gì không con đầm rô đó đây đầm rồi rồi tiếp theo bảy bít nha anh em đó rồi anh em thấy đẹp không đó bây giờ để mình sóc lên sóc lên cho nó nháo bài đi nha rồi tiếp theo khi người ta đặt xuống đó người ta đặt bình thường mình vẫn tiếp tục thấy nha anh em đó tiếp theo anh em thấy được gì không chắc hơi khó thấy đúng không này con ri này anh em đó để cho anh em coi Đây, tiếp theo con 6 nha anh em đó mình sẽ test cho anh em á, là 5 cây nữa để cho anh em thấy cái độ chính xác hiệu quả của nó ra sao rồi con này là con 8 cơ này anh em rồi con này là con hai cơ này anh em rút cho nhanh nha đó. rồi tiếp theo con sáu chuồng nha anh em đó, rút mãi giờ cũng hơi nhiều đó anh em thấy không tiếp theo vẫn là 6 nha anh em 6 rô nè đó. rồi bắt đầu mới tới lượt 8 rô nè anh em đó. anh em thấy không độ chính xác thì cực kỳ cao đó. rồi rồi khi anh em mình á đi chơi để mình sẽ nhắc lại một lần nữa nha nhắc cho kỳ lại một lần nữa này để cho anh em dễ hiểu hơn nè anh em mình á chỉ cần cho mình đó là một chiếc điện thoại đây mình để quay cho nó gần cho anh em thấy luôn đó giờ chiếc máy nó như thế nào đây một chiếc điện thoại bình thường iPhone nha anh em đây đó. Đây, chiếc điện thoại iPhone đó. khi mình anh em mình đi chơi á chỉ cần để chế độ ẩn đó ví dụ như là tắt máy như thế này thôi chứ không có phải là mở đâu tại vì mình quay cái video này để cho anh em thấy nó hoạt động ra sao thôi nha anh em mình chỉ cần để một chiếc điện thoại ở đây thôi được chưa rồi và một cái tai nghe nhỏ này anh em tai nghe siêu nhỏ đó đây tai nghe siêu nhỏ rồi và một người xem cái màn hình cho mình đó là cái người xem màn hình sẽ đọc cho mình biết là bộ bài này nó hiện tại nó đang có những cây gì ở dưới cây gì ở dưới đó khi tới lượt mình hoặc là tới cây của người khác bóc rút kéo đó là người của mình sẽ đọc cho mình từng con một từng con một đó, ok chưa nó rất là đơn giản rồi ngoài ra thì ở nhà Nguyên còn bán thêm tất cả các loại cờ bạc như là tài xỉu sóc đĩa bầu cua đó tài xỉu sóc đĩa bầu cua nha anh em còn có cả game nữa đó anh em nào thích cứ liên hệ với mình theo hai số điện thoại ở trên 0786 01 1234 0786 04 1234 gặp Nguyên Nguyên sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em đó còn những anh em nào mà đang xem cái cái video này nè có vấn đề gì một là comment ở dưới đó comment ở dưới cho mình hai là điện cho mình ok đó. mùa dịch này nó đã qua rồi thì chúc anh em cái mùa dịch này thành công nha rồi anh em xem xong nhớ cho mình xin một like và subscribe kênh hộ mình nha rồi chào toàn thể anh em